cưới nhau Một cuộc sống mới đầy niềm vui đang chờ đón chúng mình Anh muốn mọi sự khởi đầu phải thật hoàn hảo TV Samsung T20 Chính là sự lựa chọn hoàn hảo đầu tiên anh dành cho cuộc sống của chúng mình TV Samsung T20 Âm thanh sống động Và hình ảnh thật như cuộc sống từ công nghệ DNIE